hai loại này thì đều rất là nhỏ thôi cái loại này là loại không có à, ly hợp này không có ly hợp nhé à, nó không có ly hợp thì khi các bạn sang số ấy, thì phải có một phần ly hợp khác ví dụ như cái này nó sẽ phù hợp với cái xe máy chẳng hạn thì đối với cái xe máy các bạn khi các bạn sang số ấy, thì các bạn ngắt cái côn thì các bạn mới sang số được hoặc là các bạn à, trùng dây cô doa xuống thì các bạn mới sang được số nhé đấy là phần ly hợp còn à, đối với cái hộp số có ly hợp này thì đây là ly hợp chủ động các bạn chỉ cần à, kéo cái à, cần à, ly hợp này đấy là nó sẽ à, đây là hiện tại đây nó đang ngắt chuyển động này đấy, khi các bạn kéo cái này thì nó mới bắt đầu nó mới bắt chuyển động đấy thì à, cái này nó dùng đai bản B các bạn nhé còn cái bên này là dùng đai bản A này đấy thì nó có hai loại khác nhau và tỷ số truyền là như nhau cái à, trục này là trục 22 à, các bạn nhé Đấy. còn cái trục này là trục 20 này để các bạn nắp nhông vào đấy còn cái chỗ này là nhông à, cái này là 6 răng các bạn nhé nó vừa với cái nhông trước của xe máy thì phù hợp cho các bạn nào muốn nắp nhông à, tuy nhiên ở truyền tốc độ cao thì người ta dùng dây cora nó, nó hợp lý hơn cái đầu trục này cũng thế này đây là trục nhỏ đây là trục to này cái này thì nó còn đang để ngỏ thì cho các bạn là Đấy nhá, mình nhắc lại đây là hai cái bộ cần số này, đây là cần số. Đây là cần số. À, tỷ số truyền lần lượt là 1 trên 16, 1 trên 12 và số lùi là 1 trên 20 các bạn nhé. Đấy, hai hộp số là, là giống nhau này, chỉ khác nhau phần à, chuyển động à, đầu vào và đầu ra thôi. Còn hộp số là y chang như nhau các bạn nhé. Đấy hộp số này thì à, có thể chịu à, tải khoảng à, một tấn trở lại các bạn nhé rất là khỏe trục da rất là to Đấy. có đế À, mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cái kích thước của sản phẩm thì em có để vi, cuối video các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình